thì nút đăng ký kênh và nút like của chúng ta thì đều là miễn phí anh em cũng chẳng mất tiền nên là anh em ủng hộ mình để mình uh, cố gắng hơn nữa chia sẻ được nhiều cái đường cầu chuẩn hơn nữa để cho anh em lùi tuần và giúp đỡ anh em về bờ anh em nhé thì ngày hôm nay của chúng ta thì uh, mình xem xong kết quả ấy. thì ngày hôm nay thì đặc biệt của chúng ta về 13 anh em ạ chạm 1 chạm 3 tổng 4 thì hôm trước thì mình có đi chia sẻ cho em về cái đường cầu lô khung và đường cầu đài lui tuần thì cái hôm trước của mình là chia sẻ cho anh em từ hôm 16 này 16 tháng 7 về cặp lô khung của chúng ta thì từ 16 đến 18 và đề chạm 3 của chúng ta thì cái bộ đề 03 này của chúng ta thì vẫn chưa ra và cái chạm 3 cứng này của chúng ta 19 số thì ngày hôm nay chúng ta đã ăn được cái chạm 3 anh em nhé mới từ ngày 16 hôm nay là ngày 18 chúng ta nuôi được 3 hôm anh em mà ăn được cái chạm 3 cứng này rồi thì anh em tiếp tục nuôi độc cái bộ đề 8 số này cho mình anh em nhé lui tiếp cái con 8 số cái bộ đề 03 này cho mình còn bỏ cái chạm 3 này đi ngày hôm nay thì chúng ta đã ăn được cái chạm 3 này rồi phải không ạ lô khung thì ngày hôm qua chúng ta ăn ngày thứ hai là được con 34 này anh em này đó 34 giải 7 thì ngày hôm nay xem xong thì mình cũng lại tiếp tục lên chia sẻ cho anh em để anh em có một cái đường cầu mới chúng ta lui còn đâu anh em nào mà đánh 8 số này thì anh em tiếp tục lui cho mình đến ngày 22 tháng 7 anh em nhé đó thì uh, cái hôm trước thì mình có chia sẻ cho em về một cái đường cầu đài lôi tuần của chúng ta chỉ có 3 số này anh em này từ ngày 11 đến ngày 17 thì là nó bị chậm mất một ngày anh em nhé chậm mất một ngày thì nó lại ra được con 13 này đó khá là đen anh em ạ anh em nào mà nuôi ờ, ba uh, số này thì ngày hôm qua chúng ta bỏ ngày hôm nay nó ra phải không ạ ngày hôm nay ra thẳng con 13 này đầu một luôn thì chúng ta không ăn được hơi tiếc phải không ạ thì dù sao thì uh, cũng chúc mừng anh em ở trên kênh chúng ta đã chiến thắng được cái chạm bạc cứng và ăn được con à, lô lô tư anh em nhé thì trong buổi tối ngày hôm nay thì mình lại đi chia sẻ cho anh em về một cái chạm cứng để chúng ta nuôi đến thứ hai tuần sau thì anh em để ý ở đây cho mình mình cũng sẽ đi lấy một tháng gần nhất để test cho anh em thứ hai hàng tuần anh em nhé anh em lấy ở cái giải 6 này chúng ta ghép lên giải 5 anh em ghép theo cái đường mũi tên này cho mình chúng ta có đề lui tuần thứ hai anh em nhé thì chúng ta có đề chạm 7 chúng ta có 8 số ghép lần lượt thì chúng ta có 727 này bảy bảy đi cặp cùng con hai hai và 717 ở đây chúng ta có hai con 2 thì chúng ta bớt đi được ờ, hai số anh em nhé bởi vì ở ờ, 7 đây có rồi hai bóng 7 thì chúng ta có 272 rồi đề lui tuần của ngày thứ hai đề chạm 7 này để chúng ta nuôi thì mình sẽ test cho anh em thứ hai ngày 20 tháng 6 này ngày đầu tiên thì chúng ta ăn luôn được con 71 này thì chúng ta ăn được cái chạm 7 này và ăn thẳng con 71 nó ăn ngày đầu tiên luôn tiếp tục khi ăn xong chúng ta đợi thứ hai thì xem một cái tuần này chúng ta ăn được mấy lần anh em nhé thứ tư này thứ năm này thứ sáu này 24 tháng 6 đề về 77 thì chúng ta lại ăn tiếp cái chạm 7 và ăn thẳng con 77 này phải không ạ thứ bảy chủ nhật đây, đề về 70 nữa này anh em này nếu mà anh em mà đánh chạm đó 71 nữa đánh chạm thì cái tỷ lệ ăn nó rất chi là cao anh em ạ tiếp tục thứ hai ngày 27 tháng 6 này thì chúng ta có đề chạm 4 ghép lần lượt thì chúng ta có 414 này 404 424 và 454 ở đây của chúng ta có hai con 5 5 bóng không thì chúng ta có 404 thêm anh em nhé thứ hai ngày 27 tháng 6 này ngày đầu đề về 49 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 4 này thôi tiếp tục thứ tư này thứ năm này thứ sáu này thứ bảy ngày mùng 2 tháng 7 này đề về 54 thì chúng ta đã ăn được con đề 54 và ăn chạm 4 trong cái dàn 8 số này anh em nhé phiên xong thì chúng ta đợi thứ hai hàng tuần chủ nhật này thứ hai ngày mùng 4 tháng 7 năm 2022 thì chúng ta có đề chạm 2 này ghép lần lượt thì chúng ta có 202 242 262 và 282 để chúng ta lui tuần thứ hai ngày mùng 4 tháng 7 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai ngày thứ ba sang ngày thứ tư thứ sáu ngày mùng 8 tháng 7 thì đề về 24 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 2 này và ăn thẳng con đề 24 trong cái dàn 8 số tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta đợi thứ hai tuần cho mình thứ bảy này chủ nhật này đề về 72 thì chúng ta cũng ăn được cái chạm 2 này Tiếp tục thứ hai ngày 11 tháng 7 của chúng ta thì có đề chạm 5. Đề chạm 5 này. Ghép lần lượt thì chúng ta có 505. 525. 55 đi cặp cùng con 00 và 545 đường cầu này thứ hai ngày 11 tháng 7 này ngày đầu đè về 51 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 5 này thôi ngày thứ hai đề về 55 thì chúng ta ăn chạm 5 và ăn thẳng con đề 55 này tiếp tục khuyên xong thì đợi, đợi đến thứ hai hàng tuần cho mình thứ năm này đề về 50 thì chúng ta ăn được chạm 5 thì cái tuần này của chúng ta lại ăn được hai lần nếu mà ăn chạm chúng ta đã ăn phải ba lần thứ sáu này thứ bảy này chủ nhật này thì cái tuần này của chúng ta thứ hai này ngày 18 tháng 7 này thì chúng ta có đề nuôi tuần của chúng ta là chạm hai anh em nhé đề chạm hai luôn chạm 2 của chúng ta thì có 212 này 22 và con 77 hai và hai thì đường cầu đài lui tuần này của chúng ta thì chỉ có 8 số thôi anh em nhé hai hai hai hai một bảy bảy 272 và 282 về cái đề chạm này đây là cái đường cầu đề lui tuần để cho chúng ta lui đến thứ hai tuần sau cho mình anh em nhé đó thì tí nữa cái bảng chốt thì mình sẽ viết rõ hơn để cho anh em dễ hiểu về cái cặp lô khung của chúng ta thì uh, lô khung của chúng ta thì mình sẽ bắt cho em cái cặp 0770 anh em nhé lô khung thì đây là cái bảng chốt của chúng ta cái cái đề lôi tuần thứ hai này về cặp lô khung của ta là 3 ngày anh em nhé cặp 0770 thì cái ờ, đường cầu lô khung này thì mình khuyên anh em là tự tin anh em vào được đó còn đâu anh em nào mà không trùng cầu với mình thì thôi không ờ, không vào thì chúng ta tham khảo thôi tất cả chỉ là dự đoán anh em nhé còn về phần đề của chúng ta lui từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 7 cho mình còn cặp lô khung của chúng ta đánh trong vòng 3 hôm từ 19 đến ngày 21 anh em nhé đó thì đường cầu lô khung của mình nói thật với anh em là mình chia sẻ 56 video thì chưa có một cái đường cầu nào nó gãy toàn ăn ngày thứ hai thôi nên là anh em cân đối vào tiền hợp lý là được anh em nhé thì cái đề này thì cái dàn 8 số này của chúng ta mình chia sẻ cho anh em là đa phần là ăn về cái chạm là nhiều phải không ạ đấy nên là anh em cân đối nên đánh đủ 19 số cho mình anh em nhé thì mình cũng mong muốn là những con số này của chúng ta để ra sớm để cho chúng ta có cái chiến thắng rực rỡ hơn như cái vừa rồi chúng ta chia sẻ từ hôm 16 thì ngày hôm nay ngày 18 thì chúng ta cũng ăn được cả chạm cả lô cả đẻ anh em nhé đó thì anh em nào mà chưa like và đăng ký kênh thì đừng tiếp một like và đăng ký kênh anh em nhé ủng hộ mình cho cái video này của chúng ta khoảng tầm 300 like đi 300 like và khoảng tầm 4 5 nghìn lượt xem anh em nhé thì tất cả những con số thì mình chia sẻ cho anh em à, đều miễn phí nên là anh em đừng tiếc like và lượt xem để ủng hộ mình anh em nhé thì mình cũng xin kết thúc video đây chúc anh em của chúng ta rực rỡ và chiến thắng hẹn gặp anh em buổi lên số gần nhất anh em nhé